hiệu bếp là Rinnai bếp có model là M660FS đây là nội thất của bếp đây giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn xem được cái ngoại thất và test những cái tính năng của bếp thì bếp này nó cũng có mặt men chống xước này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 qua số điện thoại là 0909 306 149 các bạn có thể liên hệ bằng Zalo, Viber hoặc là Facebook thì khi gắn á, thì đối với một số bếp mà nó có thêm cái nút 3 giây như và bếp này á, thì shop sẽ gắn tích hợp vào cái công tắc này còn khi mà cái bếp mà không có cái nút 3 giây ở đây á không có nút 3 giây này á, thì shop sẽ làm thêm một cái công tắc rời ở ờ, phía bên hộp pin này thì khi mà sử dụng á các bạn sẽ gạt về vị trí bên trái này các bạn sẽ gạt về vị trí bên trái các bạn gạt về vị trí bên trái này nè là để bật cái tính năng rang đó lên khi mà các bạn không sử dụng nữa thì các bạn sẽ gạt về chỉ bên phải để tắt tính năng rang đó đi bếp nó sẽ trở về cái trạng thái hoạt động bình thường đỏ khóa ra bên trái khóa đây bên phải khóa công tắc đang vị trí là mở nè thì giờ tôi cũng sẽ thử pin sạc để các bạn cùng theo dõi còn về pin sạc á, thì tôi chỉ sử dụng có một viên thôi nên nó sẽ không đủ độ dài với cái hộp pin thì tôi cũng có kèm thêm một cái lò xo đây cái lò xo này đây khi nhận bếp về á, thì các bạn sẽ móc một đầu của cái lò xo mà tôi cũng đã cày hở cái chân ra nè vào cái lỗ phía trước của cực dương là dấu cộng này để nó tiếp xúc được với nhau